bây giờ vẫn chơi thân với nhau lắm trời ơi ôi tôi chơi mấy anh em ninh bình thịt mà toàn anh em chơi đẹp vãi lồn đấy nhá thích dân ninh bình vãi lồn cảm ơn nhân nhá các bạn nhiều ninh bình với cả thái bình thì mà tôi chơi nhiều vãi lồn luôn về toàn anh em chơi đẹp chơi thân tận bây giờ tôi chơi với cả thân với cả mẫu sinh năm 86 quê thái bình mà đưa anh em thân nhau như cực cái đít còn thằng bạn ninh bình của tôi thì thôi đéo nói gì rồi anh em cố thách áo ôm nhau từ ngày xưa cảm ơn cô dô nhá đấy loanh quanh dân tình lẻ người ta